mình của bé tí hiến chứ đường nó rồi giờ mắt nó lại không rồi nhắm ngủ ngủ tất cả ngủ ngủ đi ngủ ngủ ngủ ngủ đây ngủ nhận đó phải xanh mặt của bé tí thấy ngủ đi xanh sói vậy khó vậy ai à, vậy đi ai chỉ rồi mấy nhà chị nhà chị chị rồi sói ngủ chưa vậy? Dạ em coi em lại gì rồi? Ôi ơi. Không có thua vậy. Thôi có một cái thôi, có một